Xin kính chào toàn thể quý đầu tư đến buổi nhận định thị trường tuần từ 12 tháng 10 đến ngày 17 tháng 10 của kênh đầu tư TGC Hùng Phạm. Như quý vị biết, tuần qua là một tuần diễn biến uh, khá là bất ngờ của cậu vàng. Trong tuần thì cậu vàng tăng khá mạnh trong phiên uh, thứ hai. Sau đó vào phiên thứ ba thì cậu vàng trả lại cái giá 5 farm tuần trước. Như tôi nói với quý vị đó, là thị trường luôn có xu hướng là trở về cái giá mở cửa tuần của tuần 5 farm tuần trước là một tuần giá không trở về tuy nhiên trong tuần này thì giá đã nhanh chóng bù lấp trở về sát cái điểm mở cửa 5 farm tuần trước về mùng 1875 trước khi cầu vàng bật tăng mạnh trở lại và đặc biệt tăng rất mạnh vào ngày thứ sáu khi có thông tin là có những tín hiệu khả quan về việc ờ, đàm phán gói kích thích kinh tế giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Thực ra thời điểm này các thông tin từ Mỹ thì khá là hỗn loạn đó, nó luôn có những cái diễn biến trái chiều như quý vị biết đấy tuần trước cuối tuần Donald Trump à, nhiễm bệnh à, hai vợ chồng nhiễm Covid-19 nhưng đầu tuần này thì Donald Trump lại xuất viện nói chung là các thông tin của Mỹ kể cả sức khỏe của tổng thống Mỹ cũng không được công bố một cách chi tiết nên chúng ta cũng sẽ thấy khá nhiều bất ngờ đối với chính trường Mỹ đặc biệt là càng tới ngày bầu cử thì các cái diễn biến bất ngờ nó sẽ càng đến nhiều hơn do vậy chúng ta thời điểm này giá hoàn toàn có thể dao động khá náo loạn chúng ta nên tuân thủ kỷ luật đầu tiên là quản trị vốn sau đó là nếu chúng ta đánh ngắn thì chúng ta nên tuân thủ là lệnh dừng lỗ chút lời trong phiên xét về tin tức thì tuần qua là một tuần nó có không có quá nhiều thông tin à, thông tin đáng chú ý thì là cuộc uh, phát biểu của chủ tịch Fed về cái chính sách kinh tế nhưng mà nó cũng không có cái tin gì mới ngoài những chính sách đã được biết trước có lẽ là cái biên bản cuộc họp FOMC cũng vậy đưa ra những tín hiệu nó rất là chung chung tuy nhiên cái tâm điểm tuần trước thì chính lại là cái ờ, tín hiệu khả quan từ gói kích thích kinh tế giữa hai đảng là dân chủ và ờ, và và cộng hòa dân chủ thì đưa ra gói kích thích là hai hạ xuống 2,2 nghìn tỷ cộng hòa thì nâng cái gói kích thích lên 1,6 nghìn tỷ thứ hai đảng cũng đang có những cái tín hiệu tích cực nó tiến lại khá sát gần nhau lúc đầu thì cộng hòa đưa gói kích thích 1.200 tỷ còn dân chủ thì là 3 nghìn tỷ hiện nay nó rút ngắn khoảng cách xuống khá nhiều còn việc nó có tìm được tiếng nói chung hay không thì chúng ta cũng chưa biết được chính trường Mỹ hiện nay khá là loạn tuần tới cũng sẽ một tuần không có tin tức nhiều thứ hai thì Mỹ banh holiday Đấy thứ ba thì Mỹ có thông tin chú ý là thông tin CPI nhiều khả năng nó cũng sẽ không biến động mạnh không thay đổi quá nhiều thứ tư Mỹ cũng ờ, có thông tin về số người ờ, nộp đơn thứ tư thứ tư thì Mỹ có thông tin về PPI Đó, PPI lõi thứ năm thì như thường lệ số người nộp đơn trợ cấp thất nghiệp thôi và ngày thứ sáu thì có thông tin quan trọng hơn là doanh số bán lẻ có thể gọi tuần này không phải là một tuần có thông tin gì đột biến giật gân. Các chỉ báo kinh tế cũng quan trọng nhưng không phải là quá quyết định. Đấy, CPA này, PPI này, uh, doanh số bán lẻ này. Uh, thông tin địa chính trị tuần tới có lẽ sẽ đem lại những diễn biến bất ngờ. Thứ nhất, về thông tin dịch bệnh Covid thì chúng ta thấy là dịch bệnh uh, Covid lại bắt đầu tái bùng phát ở châu Âu và rất có thể tuần tới nó bùng nổ mạnh hơn. Chúng ta cũng không biết nhà đầu tư hiện nay đang bỏ qua dịch bệnh Covid nhưng rất có thể đến một thời điểm nào đó nhà đầu tư lại quan tâm trở lại thì chúng ta cũng chưa biết chừng. Có thể nói dịch bệnh Covid hiện nay lan tỏa rất là mạnh. Một ngày thì chúng ta biết rồi, rất nhiều ờ, người nhiễm bệnh. đã có kỷ lục là 350.000 ca nhiễm bệnh một ngày. Đấy, còn thông thường thì luôn xung quanh 300.000 ca. Số người tử vong thì chưa tăng đột biến, số người tử vong thì vẫn đâu đó rơi vào khoảng 5-6.000 người một ngày. Thế thôi được cái số người tử vong vẫn đang kiểm soát được một diễn biến bất ngờ nữa nó sẽ đến từ cái cuộc bầu cử của Mỹ tức là càng ngày càng sát ngày bầu cử thì thị trường chính trường Mỹ nó sẽ khá là hỗn loạn đấy ví dụ như ngày hôm qua và hôm nay à, FBI đang điều tra những cái phiếu bầu à, cho tổng thống Donald Trump bị ném vào thùng rác này đấy trong 9 phiếu bầu này vắng mặt thì có 7 phiếu bầu cho Donald Trump đấy. Và bên cạnh đó thì Donald Trump cũng rất là nổi giận với việc nhiều phiếu bầu cử tri bị gửi phiếu bầu sai. Nói chung là cái cuộc bầu cử của Mỹ năm 2020 nó sẽ rất là hỗn loạn và nó sẽ còn rất nhiều cái biến cố đằng sau chúng ta chưa đoán được. Và càng sát ngày bầu cử thì rất có thể những thông tin địa chính trị này có thể ảnh hưởng rất lớn đến ờ, thị trường. Do vậy chúng ta cũng hết sức hết sức cẩn thận quan điểm cá nhân tôi là như vậy chúng ta hết sức cẩn thận giai đoạn này đó là về góc độ thông tin thôi còn chúng ta vẫn quan tâm nhiều đến góc độ kỹ thuật xét dưới chỉ báo kỹ thuật thì cái trendline đầu tiên thì đã bị uh, cậu vàng vượt qua rồi đúng không ạ nhưng chúng ta lưu ý nhé cái ờ, cái trendline đầu tiên vượt qua ở vùng giá 9 12915 này nhưng chúng ta lưu ý là cái góc trên line đầu tiên này nó có cái góc dốc khá là lớn đấy góc dốc của nó cũng rơi ở 40 độ nên kháng cự của nó yếu hơn chúng ta sẽ có một cái trend line tiếp theo tuần tới góc dốc nó nhỏ hơn góc dốc 30 độ sẽ mạnh hơn thì nó sẽ đặt ở quanh vùng 938 940 Đó. nếu vượt qua vùng này cậu vàng có thể tìm đến cái vùng quanh đỉnh 955 à, nó là cái cây nến inside bar của chat tuần đấy chúng ta nhìn tuy cậu vàng có hai tuần tăng nhưng nó vẫn hoàn toàn nằm trong cái thân nến của một cây nến của cách đây hai tuần tức là hiện nay có thể nói là giá vẫn hoàn toàn đi inside bar à, trong cái vùng 955 đến 848 thôi do vậy khi nào giá chưa vượt qua đây thì chúng ta chưa thể nói lên được là giá đã bứt qua khỏi cái cây nến inside bar hay không còn xét trên chát tháng thì chúng ta vẫn nhìn thấy là cậu vàng vẫn hoàn toàn nằm áp đảo trong thế xuống thôi mà bây giờ mẹ đầu tháng giá tạo dâu trên thì chúng ta cũng chưa nói được Đó. còn xét khung ngắn hơn H4 thì thứ nhất là chúng ta nhìn thấy là xét về xu hướng thì phần lớn thời gian cậu vàng vẫn đang nằm ở phía dưới M200 do vậy xu hướng xuống vẫn được ủng hộ nhiều hơn xu hướng lên thứ hai là chúng ta nhìn thấy là cậu vàng trên H4 thì đang đi trong cái kênh giá đấy điểm dạng trên của kênh giá tuần tới nó sẽ trùng giao cắt giữa hai đường kháng cự nó sẽ đâu đó quanh 935 có sai số 935 937 do vậy tuần tới nếu đầu tuần chúng ta hoàn toàn có thể canh nếu cậu vàng lên trên vùng này 935 938 chúng ta hoàn toàn có thể dừng mở lệnh bán đấy chúng ta dừng lỗ tầm 945 còn ngược lại nếu cầu vàng đầu tuần đi xuống test trở lại kênh nó đã phá qua vùng 908 90910 chúng ta hoàn toàn có thể mở lệnh mua ở vùng này 908 910 chúng ta dừng lỗ 1900 và hướng tới chốt lời tầm 935 đó là tuần tới chúng ta lưu ý cái vùng đó còn nếu ngược lại cầu vàng tiếp tục phá qua vùng giá 935 938 hướng đến vùng giá quanh 955 Đấy, 955, 957 thì chúng ta hoàn toàn có thể bán vùng giá 955, 958 này. Chúng ta dừng lỗ khi giá vượt qua 962. đó Còn đương nhiên nó vượt qua chen này rồi thì chúng ta lại hướng đến chốt lời khi nó test về chen này. Đâu đó quanh 935, 938 kiểu như vậy. Trường hợp nếu vùng giá 955, 958 này tiếp tục bị phá qua tức là cầu vàng vượt ra khỏi kênh inside 3 thì chúng ta sẽ canh đó. Khi giá tiến trở lên vùng giá 970 975 thì chúng ta mở lệnh bán dừng lỗ 985. Đó. Quan điểm tôi thì tuần tới chúng ta sẽ có nhiều vùng canh bán hơn. Nếu vùng canh mua thì chúng ta chỉ có một vài vùng canh mua duy nhất là dưới 910 trên 900. Nói chung là có thể tùy theo điểm trạng trong tuần. Nó nằm tầm 905 đến 910 tùy theo điểm trạng trong tuần. Đấy là điểm mua duy nhất trong tuần và chúng ta dừng lỗ tuyệt đối khi giá phá qua 900. Còn bán thì ngắn hạn nhất chúng ta có vùng 3538. Đó. Dài hơn chúng ta có vùng 55, 58, xa nhất là vùng 70, 75. Đó là xu hướng. Còn xu hướng chung cá nhân tôi vẫn đánh giá là cậu vàng chưa điều chỉnh xong. Đó. Dù có kích thích hay không, thực ra Mỹ sẽ rất khó đạt được thỏa thuận kích thích. Mỹ thì các bạn biết rồi, tin tức nó hay thay đổi rất là nhiễu loạn Đặc biệt càng gần đến ngày bầu cử thì tôi nghĩ là hai bên sẽ rất khó nhượng bộ nhau. Tất nhiên chuyện gì cũng có thể xảy ra nhưng đây là quan điểm cá nhân tôi còn đến lúc có thông tin chúng ta xử lý sau tạm thời nếu không có thông tin với những hỗn loạn chính trị thì chúng ta vẫn ưu tiên là xu hướng chung ngắn hạn thì cậu vàng vẫn chỉ báo là đang cho tín hiệu tăng giá nhưng mà trung hạn thì đang cho tín hiệu giảm giá còn rõ ràng dài hạn thì là uptrend rồi không phải nói đó là về diễn biến cậu vàng còn đối với chứng khoán Mỹ tuần qua thì chứng khoán Mỹ thật sự là cho chúng ta cái nhìn khó khó đánh giá chúng ta kỳ vọng giá lên lên tầm 283 284 chúng ta bán dừng lỗ 285 đấy thì thực ra giá đã vượt qua rồi giá đã lên đến 28650 rồi thực ra giá với việc giá đang lên thế này giá hoàn toàn có thể test lại đỉnh cũ 291 292 rất là khó nói đối chứng khoán Mỹ thời điểm này nếu bạn nào yếu tim thì có lẽ chúng ta đứng tránh ra ngoài đó. còn rõ ràng về dài hạn thì chứng khoán Mỹ hiện nay nó đang hoàn toàn tách rời khỏi nền kinh tế tuy nhiên đến một lúc nào đó bắt buộc nó sẽ phải quay trở lại quỹ đạo do vậy là thời điểm này là thời điểm hết sức nhạy cảm đối với chứng khoán Mỹ có thể là chúng ta đang để ở đỉnh đỉnh lịch sử nhưng mà quan trọng nó sẽ xuống nhưng lúc nào xuống chưa biết được đó. còn thời điểm này cũng vậy thôi nó đang tương tự như tháng 9 tháng 9 chứng khoán Mỹ mở đầu tháng tăng rất là mạnh mẽ nhưng sau đó nhanh chóng gục xuống còn tháng này thì chúng ta chưa biết chưa biết chứng khoán Mỹ tháng này sẽ thế nào tuy nhiên việc chứng khoán Mỹ mà vượt qua 28.500 đối với cá nhân tôi là hơi bất ngờ Đó, bất ngờ khá bất ngờ khá bất ngờ và khó nói thời điểm này chứng khoán Mỹ khi nó vượt qua 28.500 thì có thể nói là có những cái gì đó nó khá khó dự đoán trong xu hướng ngắn hạn còn cá nhân tôi vẫn tin tưởng chứng khoán Mỹ trong dài hạn là xuống thôi nó xuống rất mạnh là khác càng lên cố thì càng xuống mạnh nhưng cố lúc nào thì hiện nay chúng ta rất khó nói về điểm nên bạn nào đánh ngắn hạn có lẽ tuần tới chúng ta đứng ngoài xem đợi khi nào chứng khoán Mỹ có một tín hiệu đảo chiều ví dụ như là tín hiệu cặp búa đảo chiều hoặc là có cầm đến đảo chiều như thế này thì chúng ta vào lại không thì chúng ta tạm thời đứng ngoài quan sát chỉ số Nasdaq cũng đã vượt qua 11.500 nhưng mà rõ ràng là chỉ báo mây tương lai thì vẫn cho mây giảm do vậy cái cửa xuống của Nasdaq là nó cao hơn Dow Jones rất là nhiều nó vẫn sáng sủa hơn rất nhiều còn Dow Jones hiện nay là khó khá lường Đấy, tín hiệu khó khá lường đối với S&P 500 cũng vậy mặc dù nó vượt lên trên 3.004 nhưng xuống chung thì vẫn nhiều khả năng thiên về xuống giảm nhưng có lẽ chúng ta phải đợi đợi một cây nến đảo chiều ờ, nào đó chứ còn chúng ta ờ, hiện nay thì chưa có nến đảo chiều thì chúng ta nên nên đứng ngoài quan sát khi chúng ta đánh ngắn hạn dầu dầu tuần tới thì cũng lên khá bất ngờ bốn phiên tăng khá là mạnh ờ, tạm lùi ở phiên đầu tuần cuối tuần có thể nói là diễn biến giá dầu giá dầu chưa vượt qua chưa đóng cửa trên 42 thì rõ ràng xu hướng bán vẫn được hiện hữu có thể nói là cái vùng giá mà 41 năm này là một vùng giá quý có thể bán khá tốt chúng ta dừng lỗ một giá thôi 42 năm còn nếu mà chốt lời thì ngắn nhất chúng ta hướng về cái đáy 365 năm Đấy, tuần tới chúng ta vẫn hoàn toàn canh cái vùng giá 41 năm này chúng ta bán hiện nay giá đang 40 năm EU tuần tới cũng lên khá bất ngờ lên vượt dự kiến đấy đầu tiên chúng ta canh bán EU ở 10 11 800 giá khớp giá xuống đến 11 730 đấy chưa đến điểm chốt lời sau đó giá nhanh chóng lộn ngược lên đóng cửa 1830 tuần tới có lẽ EU chúng ta tạm đứng ngoài đang không có xu hướng rõ ràng rồi AU cũng vậy có lẽ chúng ta tạm đứng ngoài thôi AU hiện nay cũng nói chung vẫn xuống xuống vẫn áp đảo nhưng mà chúng ta chưa nhìn thấy cái dấu hiệu dừng của xuống phục hồi có lẽ nếu AU thì chúng ta có thể canh ở bán ở 0 7330 7350 đó dừng lỗ khi giá phá qua 7430 còn chốt lời thì chúng ta có thể chốt lời 250 đến 300 pip AG thì chúng ta cũng nên đứng ngoài xu hướng chưa rõ EG cũng vậy thôi đứng ngoài thôi UG không biến động nhiều chúng ta cũng đứng ngoài đối với GU GU tuần tới tuần vừa qua tăng khá tốt nhưng chỉ báo tương lai vẫn là chỉ báo giảm do vậy GU có lẽ tuần tới chúng ta canh ừ, canh giá phục hồi thôi hiện nay thì có lẽ trường hợp lý tưởng là nếu giá phục hồi trở lại đây có lẽ chúng ta nên đợi có một tín hiệu đảo chiều một cây nến đảo chiều trên H4 thì chúng ta bán thôi chứ còn uh, ờ, GU này thì chúng ta cũng chưa chưa chưa có vùng kháng cự hỗ trợ mạnh để chúng ta bán đấy chúng ta có thể canh tín hiệu đảo chiều quanh Fibo 38618 này 1.3 3180 1.3200 canh quanh đây hiện nay đang 103045 tức là tầm 150 pip nữa chúng ta canh có tín hiệu đảo chiều thì bán GG thì chắc cũng tương tự như GU thôi chúng ta cũng canh tín hiệu đảo chiều để bán thôi Đó. tín hiệu đảo chiều GU GG sẽ canh quanh 139 nhé 139 1395 khi có tín hiệu đảo chiều H4 có đến H4 đảo chiều chúng ta bán có thể nói là tuần tới thì tâm điểm theo tôi là đặc biệt chú ý đến cậu vàng đấy cứ có tín hiệu đảo chiều thì chúng ta bán chúng ta có 3 vùng hai vùng bán chính là vùng 955 958 970 975 một vùng bán ờ, ngắn hạn nếu giá lên vùng 935 938 một vùng mua đó là vùng 905 910 tùy theo điểm chạm trong tuần chạm sớm thì điểm mua cao mà chạm muộn thì điểm mua thấp đó là toàn bộ nhận định uh, xu hướng thị trường vàng ờ, tiền tệ chứng khoán và dầu chúc quý có một tuần giao dịch thành công